ủa ai mới chạy ra rồi có có thấy hai người mới chạy ra không chị có hai người mới chạy ra ủa nhà này bỏ quan mà bỏ quan lâu rồi mà chứ không biết lạ ngắt không biết thì cũng có khi là có mấy anh tác nghiệp giống như mình thì cũng là những như anh tác nghiệp rồi ở đây xem tìm hiểu thông tin rồi coi cô ở đây lâu chưa con ở lâu rồi mà ở bên kia còn gió ở bên kia giống là ông ở đây dạ. à, ở bên kia hôm nay trời quá trời nắng luôn ừ. cô à. xuống đây bằng à, xe máy hả xe máy đậu đằng, à, cầu gió hai bò vòng đẳng thấy xe đổ sát thì cái những bờ đây bỏ xe đẳng ở à, cầu đó người ta gọi là cầu gió à. dạ, cầu gió ừ, mọi người nếu muốn tìm hiểu thì à, qua bên cầu gió bên tây ninh á nhưng mà người thì có thể sợ là cái gì bên bên đường Lê Quang Trần Quang Trà nha Trần Quang Trà Trần Quang Trà Trần Quang Trà tới cầu gió mọi người thấy phía bên phải có một cái ngôi à, nhà rất là to thì thứ hai vụ án ở trong cái ngôi nhà này là gần đây cách đây khoảng 5 năm có hai vợ chồng là bị giết mà tới đây cũng chưa có điều tra ra được vụ án đó như nào cái vụ án đó cô biết không cô không rúng động luôn mà chết ở đây thôi nghe nói gì thôi chứ không biết không biết là đại khái là chính xác là ai giết cái ai có nghe đồn ma mị rồi không tự đi làm không dạ con cảm ơn cô cảm ơn cô đi làm tới ngày không nghe nghe không không đi coi chứ đông lắm không đi coi đi năm mấy năm đó đó dạ cũng sợ cũng muốn đi coi ớn ớn hả <laughs> ớn người chết Mến chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người lại đến với video tiếp theo của Bình Luận TV Hôm nay em à, có dịp lên à, Tây Ninh và tình cờ biết được một cái căn nhà bỏ hoang mà trước đó đã từng xảy ra những cái vụ án cực kỳ rùng rợn luôn cả nhà Bây giờ mời cả nhà cùng em bước chân vào à, cái căn biệt thự bỏ hoang này để xem có những cái điều gì bí ẩn kỳ bí bên trong hay không nha Bây giờ mời mọi người tiến vào trong bên phía này vẫn còn cổng sắt nha cả nhà phía bên này thì ờ, những cái ờ, cánh cửa sắt đã lấy ra rồi khuôn viên phía trước nè rất là lộng sân trước này rất là rộng luôn cả nhà được biết đây là phần đất của một người Việt Kiều nha cả nhà người Việt Kiều và cho bốn người thuê trong vòng 5 năm đã lấy đi bốn cuộc sống của những con người và gần đó nhất là hai người phụ nữ ở Bến Tre cực kỳ là nguy hiểm luôn hôm nay tụi em có dịp đến đây để review cho mọi người xem anh à, à, thấy ở đây có ừ, bát hương à, nhang đèn cúng kiến cũng tâm ừ. linh ta có đèn đèn đèn dầu của ta bây giờ anh em mình tới đây mình là thắp một nén hương Rồi, vâng, anh à, Triệu à, đại diện thắp à, hương và cúng kính đó. Vô trong căn phòng này, căn nhà này cảm thấy nó lạnh lẽo quá cả nhà. Xí ít thôi. Thế một cái nhỏ thôi Rồi. anh em tụi con đến đây thăm viếng và đốt nén hương để ấm lòng những hương linh tồn tại trong căn phòng này cầu chúc những hương linh sớm mau siêu thoát cực lạc a di đà phật À, xin tái sinh à, và tái sanh và tái sanh tái sanh và ăn lành à, mong cái tái sanh kiếp sau làm giống như một người may mắn vậy đó đưa mượn cái họ ăn cắm luôn cũng được đấy hôm nay cắm như mình có tấm lòng với mình khỏi cấm luôn dạ, tấm lòng rồi tụi con xin phép khám phá cái khu biệt thự này nha cái phòng căn phòng này căn phòng này không là căn phòng hôm nay thì ờ, tụi con tới đây để khám phá ờ, nhà này ôi ờ, cái này nó có một cái dốc đi xuống này bây giờ vào cái phân căn phòng này em cảm giác nó trống trải và nói chung là ở một cái mặt tiền như vậy và một cái à, không khí không gian như vậy mà gặp nạn thì cũng không biết nguyên nhân vì sao em mọi người mọi người mọi người có một cái cọng dây là cả nhà sao tự nhiên cái điện thoại như nó có một cái tín hiệu gì á ngồi cái đá phường này um tùm cả nhà ban ngày nhìn vậy thôi chứ ban đêm nhìn ra đây ớt lắm á căn nhà rất là rộng luôn gồm có một phòng hai phòng ba phòng thiết kế theo kiểu rất là trống trải luôn cả nhà lấy ánh sáng tự nhiên á mọi người để ý từ dưới đây lên đây là sáu cái thang cấp chiều cao lên tới cái nền nhà rất là cao luôn cái mặt đường ngoài kia thấp hơn cái nền nhà có một xíu xíu cả nhà và bên phía bên này nè đây nè cả nhà nhìn thấy rất là u ám luôn ghê rợn cả nhà à, đi ăn đú mà nó cảm giác khiến con con người ta lạnh người tôi liên tưởng tới những cái vụ án ngày xưa kiệt sau không vị trí này nè anh có có, có hình dung ra cái gì không giống như là những cái vết máu á lon lỏ vết... chính xác thế à? là những cái một vị trí án mạng nằm tại đây à, cục gạch ở đó đó cắm cái ngang cắm à. Ừ. còn cái vết máu ở đây nè anh thấy cái ống nước không người ta xả ra đó người ta rửa à. cửa quật còn cửa thì nó quét cho coi sao cái đâu lao hết đâu hết rồi quá dở tức là vị trí này là hai vợ chồng là bị sát hại thủ tiêu ờ, sát hại tại vị trí này bao nhiêu năm rồi nhưng mà cái dấu vết vẫn còn ha những cái vết lo lỗ là những cái vết ta rửa nước nè này còn lại cái cái quần nè cái cái, cái, cái đồ của nữ nữa nhà này em nghĩ là có sẽ có tầng hầm đó có không ta có đi vào ngoài đi bữa đó không có bên này đang bên này không có gì à không không có tầng hầm đâu bên đó em à, khám phá rồi bây giờ anh đi ra đó thử anh ra đó thử ơi bên đó rất là u ám luôn nghe những lời à, kể của anh em á à cũng thấy rất là ghê rợn luôn cả nhà quá dữ bao nhiêu năm rồi mà cái dấu tích vẫn còn đây ồ ờ, nhà vệ sinh nhà vệ sinh mà trong khi lại có những cái thứ cực kỳ lạ luôn nhà vệ sinh mà trong đó ôi cái kiến này cả nhà chắc là thì không dám bước vào đâu thôi bước vào đây cả nhà xem nha bên đây là phòng tắm là sao à hiểu một bên vệ sinh bụng tiêu còn một bên đó là tắm vô đó rất là hâu luôn cả nhà đây là phí nhà bếp này cả nhà em nghe nói là hai vợ chồng ở căn nhà này để chăm vườn bằng cột này còn cái chủ nhà này là ở nước ngoài cũng không biết là ở nước ngoài hay Việt Nam mình dùng tỉnh tư ở đó rồi xong hai gia đình này trồng này à, qua đây để chăm non cái nhà này và chăm cái vườn măng cục này đó. cây này là cây măng cục á cả nhà cây măng cục có một cái vườn măng cục đây là vườn măng cục vậy, giờ vậy, không ai chăm sóc vườn cục thì bỏ bỏ hoang cái nhà này hồi xưa phải nói là đổ kiền lên rất là cao luôn và đặc biệt là cái thùng inox kia rất là chắc luôn cả nhà sau nhiều năm mà vẫn còn à, sáng bóng luôn trên kia là cái à, thông gió nó vẫn quay tưởng là thấy cái nhà bề thế quá nghĩ là có tiền có ờ, bạc nhiều mới đột nhập vào đây mà tính là lấy tiền các bạc mà có thể là hai người quản gia này chống chống trả này sau đó rồi, rồi rồi cái hung thủ nó mới sát hại luôn da rắn mọi người ôi chú ý dưới này da rắn à. nha rắn này cũng phải nhỏ đó nha trời ơi dài à, dài dắt qua bên đây luôn nè dắt lên cái, cái bóng đèn ghê vậy tại nó nhét ở đây mà nó lột thắt ở đây mà lột ừ. da đây mà và tấu bên đây luôn rắn này dài á rắn dài bảy tấc tất à. còn lại lột da ở đây rồi cái nền căn nhà này rất là cao em tưởng nó có ừ. tầng hầm ở dưới rất là cao luôn ở ngoài sâu lắm sao bây giờ anh em mình ờ, tham quan một chút xíu bên căn phòng ở phía trong nó có cái gì không tính ra cái căn nhà này xây lấy ánh sáng tự nhiên cũng khá là tốt á cả nhà rất là sáng sủa luôn trong đó giống như một cái nhà để xe á xe đi vô xe ừ. đi vô cái phòng ở đây có ba phòng đúng không? Đó. Đó. 8 km mà thì dài thì cũng phải là chưa tính với sân thì cũng phải là nhìn căn nhà từ phía bên đây nhìn vô nè cả nhà và bên đây cũng có một cái lối ngách đi ra vô trong đây sao nó nhức đầu cái nhà không biết có cái tâm linh gì trong đây không mà em cảm thấy hơi nhức đầu nếu mà một người mà không biết cái lai lịch của cái căn nhà này đi vô trong căn nhà này cảm thấy rất là sáng sủa gần mặt tiền gần mặt tiền rất là rất là đẹp luôn không hiểu sao là nó bảo hiểm lại dắt ở trên đây hay là có ai vô đây khám phá rồi bị hù dọ quá sợ quá bỏ nón chạy mất dép không biết ừ. cái đường ờ, xe chạy vô nè còn cái đường này họ ra đường luồn luồng. bằng cục này đường luồn ra nè nè có khi là đường này là đường ra thăm vườn bằng cục này cũng có mọi người ơi căn nhà xây theo cái kiến trúc rất là đơn giản luôn và nếu ai không biết cái lịch sử của cái căn nhà này á thì họ sẽ vào đây khám phá rất là tự nhiên và không có một cái vấn đề sợ sệt gì hết nhưng mà nếu mà biết được cái lịch sử của ngôi nhà này á thì à, đó là một cái vấn đề cho cả nhà phong thủy thì à, hướng về hướng đông bắc căn nhà này hướng về hướng đông bắc theo cái trục đường đó cũng bình thường thôi cả nhà bên phía kia là cái ngọn núi bà đen